thì ví dụ bạn mua thì nó cũng có những cái quy trình như là đặt cọc rồi công chứng và sau đó là sang tên ra sổ đối với những cái bất động sản nhà hoặc đất ở trong dự án thì nó cũng có những cái quy trình riêng của nó À, nếu bạn thấy cái ờ, video này có thể giúp ích cho một ai đó hay giúp chúng tôi chia sẻ cái video này cho họ à, cảm ơn các bạn thì ờ, để chia sẻ về cái ờ, đề tài này thì khi mà bạn mua đất hoặc nhà ở trong dự án à, đầu tiên bạn cũng phải là kiểm tra những cái thông tin của người bán nếu sản phẩm đó à, vẫn còn là trực tiếp của chủ đầu tư thì bạn phải kiểm tra xem là cái pháp lý của chủ đầu tư họ có khả năng cái thực thi cái dự án này hay không ờ, chủ đầu tư có uy tín hay không và cái đối tác của họ có thực sự là ổn hay không ha và có những cái thủ tục pháp lý à, liên quan tới cái dự án mà bạn à, sẽ mua tại vì có những cái dự án mà khi mà khách hàng mới đặt cọc 10 20 phần trăm hoặc 30 phần trăm thì họ đã sang nhiều rồi hoặc là ờ, chủ đầu tư khi ờ, chủ đầu tư họ vẫn bán là dự án từ từ có thể là họ sẽ ra nhiều cái phân khu hoặc là nhiều cái giai đoạn À, để họ bán cái sản phẩm của họ nên khi mà mua bán thì bạn cũng đều phải kiểm tra cái à, người bán như thế nào còn đối với người bán là người mà đã mua và bán lại cho bạn thì bạn cũng phải xem xét rằng là à, à cái hợp đồng đó nó có đúng hay không cái người đứng tên trên hợp đồng có phải là cái người đứng bán cho bạn hay không phải xem xét ha phải xem cái hộ khẩu chứng minh nhân dân của họ à, và khi mà giao dịch đó thì phải chính họ là người ra giao dịch với bạn có thể là uh, cái những cái cái này là nó có nó có cho phép được ủy quyền hay không ha phải đi ra ngoài công chứng ủy quyền thì bạn mới có thể là à, tin à, tất cả những cái điều đó để bạn có thể giao dịch khi mà bạn đã kiểm tra đầy đủ pháp lý và bạn đã cảm thấy ổn yên tâm thì bạn có thể là tiến hành đặt cọc tiến hành mà đặt cọc giữ chỗ hoặc là 10% trên cái giá của cái bất động sản mà bạn à, mua à, ví dụ là bất động sản đã xong hết rồi à, và chị bán lại thôi với cái giá mà ví dụ là à, mình sẽ đặt cọc 10% trên cái giá trên hợp đồng hoặc là bây giờ họ mới có đóng khoảng 10 hay 15 phần trăm hoặc là 20 phần trăm thì bạn chỉ đặt cọc với một cái số mà số tiền mà bạn cảm thấy là ổn và người ta không có thay đổi cái ý định bán cho bạn là được khi à, ký hợp đồng à, có những cái hợp đồng bắt buộc phải ra công chứng à, ví dụ như là hợp đồng đối với những cái nhà mà đã hoặc là đất đã xong rồi ha đã giao nhà và đất rồi thì sẽ phải ra công chứng còn đối với một số cái hợp đồng mà đang à, thực hiện thì bạn không cần phải ra công chứng mà chỉ chuyển tên ở trên chủ đầu tư thôi thì bạn phải lên chủ đầu tư ha hai người phải à, có thể là cọc ở trên chỗ chủ đầu tư cũng được à, để xem xét cái hợp đồng bản chính những cái thủ tục pháp lý liên quan và những quy trình à, cần phải làm như thế nào à, sau khi mà đã cọc thì bạn à, lên ngay chủ đầu tư để bạn hỏi cái quy trình đó mỗi chủ đầu tư họ sẽ quy định riêng và tiếp theo là đối với những cái nhà hoặc đất mà đã xong rồi đã được bàn giao rồi mà họ chưa có sổ thì bạn phải tiến hành công chứng tiến hành công chứng thì trước khi tiến hành công chứng thì phải ờ, bạn phải yêu cầu cái bên mà bán họ sẽ cung cấp cho bạn những cái ờ, ví dụ như hợp đồng à, biên bản bàn giao nhà hay những cái ờ, liên quan như là hóa đơn mua những cái căn nhà đó như thế nào để mà à, sau đó bạn phải à, đi ra công chứng hai người đi ra công chứng ký kết cái hợp đồng mà mua bán chuyển tên và sau khi ký kết cái hợp đồng mua bán chuyển tên đó à, phải đóng thuế đóng thuế xong thì bạn sẽ chuyển cái hồ sơ đó lại cho bên à, chủ đầu tư chủ đầu tư là người sẽ thay tên ở trên đồng tuy nhiên họ đã chưa có ra được cái uh, sổ cho bạn thì họ vẫn còn quản lý có thể là một uh, nhiều cái chủ đầu tư vì một cái lý do pháp lý nào đó Ờ, sau một thời gian cũng khá là lâu nhưng mà họ vẫn chưa có thể nào ra sổ hồng được có thể là à, lý do chủ quan hay khách quan nhưng mà họ vẫn là người đang quản lý cái hợp đồng đó nên là chưa có ra được tên chưa có đăng bộ được bình thường á, thì bạn phải lên chủ đầu tư để họ đổi cái tên từ cái người mà mua trước ờ, thành ra là tên bạn để sau này khi mà họ làm hợp đồng họ sẽ đưa cái tên bạn vào cái sổ ừ, mà họ sẽ bàn giao cái sổ cho bạn ha khi mà ký hợp đồng công chứng thì bạn cũng phải chuyển chuẩn bị ờ, tất cả những cái giấy tờ liên quan ờ, tới cá nhân ờ, để bạn có thể là ký hợp đồng và bạn nên luôn luôn nhớ rằng là nếu mà là có vợ có chồng ha thì phải cả hai vợ chồng cùng nhận tiền cọc và cả hai vợ chồng cùng ra phòng công chứng để có thể là công chứng cái hợp đồng đó nếu không đi được thì bạn phải làm cái hợp đồng ủy quyền thì mới có thể là có giá trị pháp lý và sau khi nộp thuế thì cái bất động sản đã hình thành rồi thì cái thuế nó cũng được à, đóng thuế trên cái số tiền mà ghi trên hợp đồng à, một số bạn sẽ hỏi rằng là à nếu mà tôi mua cái bất động sản này 1 à, tỷ nhưng mà khi tôi bán có 500 triệu thì tôi sẽ đóng 2% trên 500 triệu thôi đúng không? Thật ra là không phải ha à, bạn sẽ phải vẫn phải đóng 2% trên cái số tiền là 1 tỷ cho dù thực tế bạn bán 500 triệu đi chăng nữa thì bạn vẫn phải đóng à, 2% trên cái cái giá mà ghi trên hợp đồng ha tại vì nhà nước bây giờ họ sẽ quản lý cái điều đó và họ không muốn là bị ờ, theo kiểu là nhiều người cái tình trạng là họ sẽ ghi ờ, cái số tiền thấp để họ có thể là né cái thuế đó đi nhưng mà hiện tại thì à, cho dù bạn bán thấp hơn thì bạn phải đóng thuế đúng như vậy ha nên bạn à, nên nhớ cái điều đó để mình làm cho nó đúng khi mà bạn à, nhận sổ đỏ khi nếu mà chủ đầu tư đã hoàn tất xong cái ờ, công trình hay bàn giao nhà ờ, và đất cho người mua thì ờ, sau đó hoặc 6 tháng tới một năm họ sẽ giao sổ đỏ cho bạn trước khi mà họ giao những cái sổ cho bạn họ sẽ có những cái thông báo để cho bạn chuẩn bị ha và bạn chuẩn bị những cái thông tin cá nhân và thông tin về cái thửa đất lô đất bạn phải xem xét kỹ và phải xem cái hình thức sử dụng đó là nó có giống như là cái trong cái hợp đồng mua bán của bạn đối với chủ đầu tư hay không ví dụ như là office sale thì nó cũng khoảng là thời gian là 50 năm hoặc là căn hộ dịch vụ là 50 năm còn tất cả những cái loại hình khác ví dụ căn hộ hay là nhà ờ, đất gì đấy thì nó có giá trị là sở hữu lâu dài bạn phải xem xét tất cả những cái chi tiết đó ở trên sổ hồng để không có bị ờ, nhầm lẫn ha và sửa lại rất là mất công À, đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn chia sẻ đến với các bạn mong rằng những thông tin này có thể là giúp ích cho các bạn trong cái việc mà là mua bán bất động sản nhà đất ở trong các dự án xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo